sia kun gu cham to mo vư sho pam tyd da top kai na pe mhuk yap to i nan gu an hismat na nhuk pusada gu na mhuk gam mhwan kai gida na gu ma na pui tom ku gal na tash to mua na ku huk na pom kai ch ma dit ba hin bam ki gu na mut hin vum to ho shiv dran pui apop siam tyd dan ha dun na pe pop apopismat ka am puk na pui tom ku gal ja na pim va iom va te hun janot pui va tom du na an pusir de gut shoi kam na nyas puvar di sia bhuk dir Pokanan mosilkam yapoham teda. Naguharoy no tishkugal guaschomin chohuandam tuk. No muhapa himda tinyam kam to agim. Hapibus ne na anya shin kugal ja. Guba guharoy na shin kugal ja an. Kungu kora na jamup to i na shkugal ja na taroy banhot. Wami na po ni shikai chimug Jesus. Bai pishoin darahichum sur. Hishwam bahimur im dagaramban. Wapatid dagunonwin. Madida pe mo ma shikin ku sanam voin bui jagwahat kam. An mo ya puham tidda. Wagunon min ba ipishim ne nuyam. Nam gu chamat na haroi ba ag tup kai na pui ma shik ku sa. Wa madid gu naj iom his ja da gu Jesus mi jirap da son pan. Wa gu pe gruhap si join sinasap mi jirtuk ka na haroi ba ag tup kai na pui ma shik ku sa. Nakap bay mi son pan da. Wa gu ya mubdir huwa tuk kaj jupinkan hup tidda. haroba dagwina pui mashi kum kusa nyadun hash chum hirdi wago Jesus up si agin up tedda jonap pishne injana haroi tebun si jai muhak si makia gutem kar jirdi ka wapu si cheuk nata jago tem kar si chebun si jak muhak si mago huda iskariote maran gu Simon iskariote wanat kia pishman bai wakai ban puwa gu haok wap tedda gu Jesus Shiva wawahim dahudas napash puis chodonim sak. mo hot modagut. Wapu ni madet guwish na muk mi jarako tish matet kai go Jesus na haska inkam wapu ichut da go hodas. Hapu ma am na haska inkam optet da na watutany mira gutu nam tubai ja guban paskwa ta. Piam ko na wahamakia huk gutu mingwe nam cham wia. Nam gushmat na guy umuan jishka na kusyo da go hatum ni wish na muk kirnon wing go Jesus. Wa natash pishmi hugio gutum kalinat ma go Jesus. po mihak go gohu das natashka kupu ichamashi cheuk, partuka hibago. Wa mi jerup kai go Jesus nat pai po powahi gohu das. Shiv jogi ba am pishum ai hin am pai jo gam shi machia go hat kam na nyan ha shui pirga kam na gungu koranat panhot. Nagunan pai jo dua de gyo vam ge mudir koin ter Ji ban vashmat ka na guin wip to je na gilim hirga kam. po ni jo mat wamat giliap na nyan ha shui pirga kam na gungu kora. Pui kunywa wishchu aichu nan putudunia ban kamon. Wa shib am tipo vahir boy cham kami nyinyadun. Chaman cho mu ya kahurun ya hambui. Apim chiwa na ichu hichu gaga na pim giotei vashin chugikka. Hina pim gucham pekan chugia. Na pim gucham his ja aya nan paya kwaptu ikan onicha dirwahi. Pui na nyashu watit dahano gu Israel kam gagir kam. Dai na nyam niak si chuda sa apim hambui na tu agish ka shivdir na em hoi jam si ma hoi inda ti bai kai chit to oin ka bu shu man hap na haj an yan si am hoi inda si ham da bu shu man a em nam wa ba hi ma chia go hat kam na em a em hoi jam hi ri ba bai kam na pem hu kwan kai cho wa go pe gro bai ba tuk ka go jesus hup tet da pap gi mo hak bu yan ha don ko chwa pu cham pai kam te gia pap tet da go jesus jo ma kam hak jo na pa yak cham bai na pa si nyoi ja go shiv nan ga ma hi hi mia ko wa go ap chama shuman da hi napgusayom ba ipushpuip buya, bam mapuwahibus ninan paip toika, wap kait gu Pedro. Pushi vinan pushmijay buan nyap paip jog gamahihimian hadon, kushwaguan paip viya dek, daad injo nan mukia humam kam non si ulin, wagu Jesus uptedda, pap gibdas na mukia nyam kam Pedro. Pukagat na paas ni puwaikin puy batuya napcham tunkaicho na wapag mawahin kigutakari, an moya pumtedda.